thì ở trong video này, Hoa Xe sẽ lại chia sẻ bạn một ứng dụng kiếm TRX hoàn toàn miễn phí nữa nhé. Và ứng dụng này có tên là TRX.lu và cụ thể ở đây chúng ta sẽ kiếm được 2.588 TRX hoàn toàn miễn phí luôn ha. Thì link đăng ký tài khoản mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần mềm ha. Sau khi bạn click bấm chọn link đó, chúng ta sẽ ra một giao diện đăng ký tài khoản giống như này. Thì giao diện mặc định là tiếng Anh. Bạn nào tiếng Anh chưa tốt ý, thì bạn quan sát ở góc phải trên cùng này. Các bạn bấm vào biểu tượng dấu ba chấm cho mình nha sau đó chọn dịch cho mình này để tiến hành dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt 2 thì đầu tiên nhất ở mục số điện thoại các bạn tiến hành điền số điện thoại chính số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc với nhau tiếp theo các bạn nhập mật khẩu này và xác nhận mật khẩu ha rồi kế tiếp ở mục mã mời bạn giới thiệu thì bạn giữ nguyên cho mình nhá là 499 662 10 đấy rồi tiếp theo ở mục gắn này bạn tiến hành nhập mã captcha ở phía bên phải của nha là T8AB đấy và cuối cùng các bạn nhấn vào biểu tượng mũi tên hướng sang phải này để tiến hành tạo một tài khoản TDX.lu và những ngay 2.588 TDX hoàn toàn miễn phí luôn nha. Sau khi các bạn đăng ký tài khoản thành công rồi, các bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nha. Thì ok, đây chính là giao diện trang chủ của app TDX.lu này. các bạn quan sát này là mình đã được nhận 2.588 TDX hoàn toàn miễn phí luôn nha. Ok thì chúng ta sẽ tiến hành lướt một vòng trang chủ xem như thế nào nha đó thì mình kéo xuống một chút này thì đây sẽ có rất nhiều các mục nhá như gửi tiền này hay chính là lạp tiền đấy hay rút tiền đăng lại đội nhóm này cũng như là ứng dụng nha thì lát nữa mình sẽ chia sẻ review cho bạn chi tiết hơn nha ok kéo xuống một chút này thì đây sẽ có mục tham gia để trở thành triệu phú cho này đó rồi hiển thị dữ liệu nền tảng thì đây có rất nhiều các thành viên đã tham gia rồi nha các bạn có thể quan sát thấy ha rồi kế tiếp nữa này là giới thiệu về app tdx.lu này cuối cùng là các đối tác toàn cầu nha các bạn có thể quan sát đây nha có rất nhiều các đối tác nổi tiếng và uy tín trên toàn thế giới đó. Và đối với app này, để kiếm tiền, kiếm TRX trên app này thì bạn bắt buộc phải nạp tiền, nạp TRX vào ha. Vậy làm sao để chúng ta có thể nạp tiền, nạp TRX vào? Thì bạn nào nếu mà chưa có TRX để nạp vào ấy, thì Hoàng xe mình cũng đang có dịch vụ bán TRX nhá. Đó, các bạn có thể liên hệ với mình qua Zalo hoặc Telegram. Thì số Zalo cũng như là đường link Telegram ấy, thì sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần mềm này ha ok thì như mình chia sẻ là chúng ta phải bắt buộc nạp tiền nạp đi vào đây vậy làm sao để nạp tiền ạ thì ở mục trang chủ này các bấm vào mục gửi tiền cho mình nha hay chính là nạp tiền đấy thì bạn quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR rồi địa chỉ ví đến các bạn trên app Telink này các bạn nhấn vào sao chép địa chỉ này sau đó tiến hành truy cập vào các ví tiền điện tử như Binance rồi Vinancy, Choconet, Metamask hay Namjoy rồi Atlas vân vân và mây mây nha sau đó các bạn tiến hành chuyển TDX đến địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền ha thì giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để các bạn quan sát xem dụ nha ví dụ như đây mình truy cập vào ví chơi wallet này ok ở giao diện trang chủ của ví này các bấm chọn vào đồng Tron đồng trx nha sau đó các bạn nhấn vào gửi này Ok, kế tiếp vào mục địa chỉ người nhận các bạn tiến hành dán địa chỉ ví TRX vừa nãy của bạn trên app TRX.lu kia vào đây. Sau đó kế tiếp vào mục số lượng TRX các bạn nhập số TRX các bạn muốn làm vào ha. Dù đây mình nạp 20 TX này Sau đó tiếp theo các bạn nhấn vào tiếp tục ở góc phải trên cùng này Ok, thứ này sẽ là một giao diện như thế này Có số TX chúng mình Có số TX chúng ta nạp này Rồi Rồi đến đi rồi đến địa chỉ phí nào này Cũng như là phí mạng ở đây là 1,1 TDX ha Ok, tiếp theo bạn nhấn vào xác nhận ha Như vậy là mình đã chuyển 20 TDX thành công để ví tdx.htdx.lu kia ha sau các bạn quay trở lại After Effects này các bạn nhấn vào đã hoàn tất quá trình nạp tiền cho mình nhá đó thì bạn quan sát ở mục TRX số lượng đặt cọc này là mình đã được cộng 20 TRX vào rồi Ok thì đó là cách nạp tiền vào app TRX.lu này Tôi còn đặt ra là sau khi nạp tiền rồi làm sao để chúng ta có thể kiếm tiền kiếm TRX trên app này ạ thì bạn quan sát ở góc dưới màn hình này các bạn bấm chọn cho mình vào mục thương mại tức là mục trading nha Ok thì ở đây các bạn quan sát này là các bạn sẽ nhận được 6% trên tổng số TRX mà các bạn đầu tư ha và cứ sau 24 giờ thì bạn có thể rút được một lần nha Ok thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất Tiếp theo cách kiếm tiền thứ hai là các bạn bấm chọn vào mục đăng lại tức là mục chia sẻ link cho mình nhá Thì đây sẽ có mã QR này cũng là đường link giới thiệu các bạn nha Các bạn nhấn vào sao chép đường dẫn này và gửi đường link này đến bạn bè người thân hay bất kỳ ai khi họ đăng ký qua đường link của bạn ấy, thì bạn sẽ nhận được hoa hồng nha Ok, vậy làm sao mà chúng ta có thể biết được số người mà đã đăng ký qua đường link giới thiệu bạn ạ? các bạn bấm vào mục độ cho mình nhá tức là độ nhóm đấy thì đối với app này chúng ta sẽ có ba thằng dev này là level 1, level 2 và level 3 nhá thì đây cũng sẽ hiện lên tất cả những người mà đã đăng ký qua đường link giới thiệu bạn ok tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho bạn mục rút tiền nhá các bạn bấm chọn này đó thì đây các bạn quan sát này là hạn mức rút tiền hàng ngày của mình là 0,5 đấy và ở đây sẽ có hai tài khoản nha là tài khoản cơ bản và tài khoản khuyến mãi Tài khoản khuyến mãi là tài khoản mà các bạn sẽ nhận được TDX từ những người mà đăng ký qua link giới thiệu bạn mà họ làm tiền ấy. Đó. Ok đây, ví dụ như mình rút tiền ở tài khoản cơ bản này. Rồi cái tiếp mục hạn ngạch này thì bạn có thể rút từ 0,01 TDX cho đến 1 triệu TDX ha. Ở đây thì mình có thể rút 0,5 TDX thì mình liền 0,5 TDX vào này. 0,5 Ok, tiếp theo là mục địa chỉ, các bạn tiến hành dán địa chỉ ví TDX bạn trên các sàn tiền điện tử như Binance, BAC, Choconet, MetaMask, rồi năm roi hay Atlas vân vân và mời mây nha ví dụ như đây mình sẽ dán địa chỉ ví test của mình trên ví chơi wallet này ok kế tiếp ở mục nhập mật khẩu bảo mật thì bạn tiến hành điền mật khẩu đăng nhập của bạn vào nha mật khẩu lúc chúng ta đăng ký tài khoản đấy xong các bạn nhấn vào xác nhận để tiến hành rút tiền ha thứ này sẽ lên một thông báo là rút tiền thành công thì ok tiếp theo các bạn sẽ quay trở lại ví chơi wallet xem tiền td của mình đã được cộng hay chưa nha Ok thì đây sẽ lên số TDX mình nhận được này là 0,75 cũng như là thời gian đó rồi trạng thái là đã hoàn thành rồi địa chỉ ví TDX của người gửi và phí mạng ở đây là không TDX nha các bạn có thể quan sát thấy ha Ok thì đó là cách rút tiền rút TDX trên app TDX.lu này thì như vậy là mình đã chia sẻ giới thiệu quy review cho bạn app TDX.lu này thì nào quan tâm muốn tham gia thì nhớ là mình để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần lần hai Tiếp theo phần mini game quay random ngẫu nhiên tại thẻ cào hoặc tiền đôi Momo trị giá 50.000 cho một bạn may mắn nhất. Thì ở trong video lần trước chúng ta có 150 comment bình luận hợp lệ này. bây giờ mình sẽ tiến hành quay random nha. Mình bấm vào start bắt đầu quay này. Thì chung bạn bảo A nha. Bạn này sẽ nhận 50.000 qua ví Momo với số điện thoại là 033 339 8892 nha. Chúc bạn đã là người may mắn nhất trong video lần trước thì bạn nhớ là thể lệ mi game là comment thủ pháp bình luận ngữ nhiên cộng số điện thoại hoặc momo số điện thoại và nhớ comment số điện thoại bằng chữ để tránh bị đúc web cũng như là like thích video và subscribe đăng ký kênh youtube hoàng sẻ để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí toàn xe nha đồng thời khi bạn comment ấy, cũng tránh bị youtube ở à, bình luận bạn hàng còn bây giờ hẹn lại bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của hoàng sẻ bye bye xin chào